và xin kính thưa quý vị các thông tin gì đã nhận được tại sơn tây mưa lũ à, đã xảy ra rất là nhiều xảy ra rất là lớn cái lượng mưa rất lớn đã gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng và gây ra cái thiệt hại về cái hậu quả kinh tế rất là lớn tại Trung Quốc mưa lũ lớn ở tỉnh Sơn Tây miền Bắc của Trung Quốc đã gây ra à, các phương tiện truyền thông chính thức chỉ đưa tin về cái quá trình cứu trợ thảm họa à, chứ không có đưa tin về cái tình hình thảm họa thực tế Thái Anh Văn cảm ơn Felix Brown một